chào các bạn nhé hôm nay mình à, sẽ quay một cái video mở cái à, con DJ 400 của Pioneer ra xem là nó có những cái gì nhé hình dáng à, thực tế nó như nào ở ngoài hộp ấy thì nhìn chung các sản phẩm của Pioneer thì hay làm cái màu hộp là màu đỏ màu đen đặc trưng của Pioneer này là chơi cả cái cục đây ở ngoài là có luôn uh, chữ cái cục này bây giờ mình sẽ mở để xem nó trong có bao gồm những gì có một quyển ờ, hướng dẫn sử dụng và đây là cái ờ, mặt sau nó sẽ là cái key của cái cục phi này theo à, hãng thì là bán 129 đô còn giá mà anh em người không dùng nó bán lại khoảng 2 à, triệu rưỡi 2 triệu sẽ bao gồm một quyển à, như này là dẫn sử dụng để làm setup này và khi đến Facebook này bạn đã mua máy mới phải nhớ phải có kỳ kỳ quan trọng cái cáp cáp kết nối ờ, với cả PC nó sẽ ăn nguồn qua cáp này cái ờ, những cái máy mà hai line thường không có dây nguồn bởi vì nó không dùng ngoài đây là cái thân máy sau khi mở ra nó, có kích thước khoảng à, 2 4 khoảng gần 60 phân và khoảng 30 chiều ngang 60 phân à, chiều dọc và có 8 cái pad cao su kill cả nút play thì à, làm à, làm tròn không giống các sản phẩm của nút mắt thì người ta làm bằng cái phím vuông mâm à, có cảm giác rất là thật tay cơ không chân tuột con này thì có highlight có filter này lâu bát low mid high và cái này là green cái hay ở con này là nó có nó làm cái cái effect ấy trông rất giống cái ờ, bộ mô phỏng bộ CJ chuyên nghiệp rất là nó rất là thuận tay đây sẽ có là kênh 1 kênh 2 master nghĩa khi mà mình để master sẽ có nó có hết effect có hết mình để kênh một thì mình chơi effect kênh hai không có tác dụng đây là phần master tập cái con này à, cái phần phím để tắt on off của à, vinyl ấy thì nó không có phím nên là khi mà mình đuổi bài ấy, mình phải đuổi vào cái à, phần dưới này có cái khía này, làm nó cũng có nguyên do của nó này khi mình đuổi lên mặt mâm này, thì nó cảm ứng nó sẽ dừng bài lại đấy mọi người lưu ý cũng như hot cue này bit loop này bit sum này sample nói chung là cũng đầy đủ tính năng cho một cái con ờ, với giá dưới 10 triệu trông rất là thật phần ngang thì in ờ, nó có chữ logo Rigobook này và Pioneer phần headphone thì là cắm jack 3.5 nhé không phải jack 6.3 ờ, nhưng mà như các máy đời to cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn mình cắm jack nào cũng được trên này thì cũng có in out lúc này. À, sinh cái này là quan trọng bởi vì mọi người chơi những cái đồ ờ, như này là đại đa số là amateur thì cần cái sinh rất là quan trọng để mình dành thời gian mình ờ, làm việc khác có nhiều bạn không không có học hành ấy bắt tempo là cũng mệt đấy nếu không có sinh. con này nó ao là ao hoa sen nhé tức là ao rca mặt sau nó có đường ao hoa sen này à, cái jack cắm kia là đường cắm mic hoạt náo có cái ờ, volume bên cạnh luôn cổng USB nói chung là rất là gọn và tiện khoảng 3, 3 kg trong cái sản phẩm ở dưới 10 triệu mình thấy con này là hay nhất dùng cái công bức rất là thông dụng rất tiện lấy được cái đánh giá về khía cạnh khách quan của mình ấy. anh em thì nếu mà như nào đấy thì cứ comment cho ý kiến để mình à, tranh luận cho nó xôm tất nhiên là mỗi người mỗi ý kiến nhưng mà tổng quan là mình thấy rất là ok cái giá 10 triệu con này nhìn rất là chắc chắn xin à, kết thúc video ở đây nha mọi người thấy à, vui thì à, ấn sắp like chia sẻ để nhiều người xem hơn nhé cảm ơn tất cả mọi người